Và bây giờ là siêu phẩm cuối cùng của dòng UB365 đây uh ừ -huh. Chắc mọi người sẽ thắc mắc siêu phẩm đó là gì Ta da! Đó chính là UV Stem Cell Đây, tức là kem làm trắng với tác dụng 3 trong 1 3 trong 1 này là gì? Thực sự là đơn giản mọi người mọi người nhìn vào cái vỏ chai đã thấy hiện rõ trên này 3 trong 1 Đầu tiên, turn up, bật tông, nâng tông Tức là mình xài mình da mình sáng lên ha Thứ hai là whitening là trắng dưỡng trắng ha và thứ ba nữa là trời ơi thì cực kỳ thích luôn đó chính là chấm nắng đó mọi người thấy dưới này có chữ UV nè protection protection bảo vệ ha thì thực sự mọi người giống như một ngày á chúng ta trước khi mà ra khỏi nhà thì mình sẽ ba bước mà đúng không đầu tiên là chúng ta phải có lớp dưỡng nè đó xong chống nắng nè rồi lại thêm một lớp rồi bắt đầu bắt đầu mới lên một lớp makeup của mình đúng không tức là mình làm rất rất rất nhiều bước và rất rất rất mất thời gian khi mà chúng ta từng bước từng loại từng loại lấy từng loại từng loại nhưng đối với Yubi 365 cái dòng sản phẩm này thì rất là tiện gom vô đỡ mất thời gian nè đỡ mất tiền bạc nữa đúng không mọi người bây giờ nếu mà chúng ta mua một cái hũ uh, nâng tông riêng một cái hũ sáng da riêng một cái tiếp kem chống nắng riêng thì rõ ràng là chúng ta đã mua ba sản phẩm đó. nhưng mà siêu phẩm của thư thì gom hết ba cái đó vào một cái thôi rất đỡ mất thời gian mất công sức mất tiền bạc nữa thì à, khi mà thư tham khảo cái giá trên thị trường á, thì uh, nếu mà <laughs> bây giờ mình nếu mà mình tính ha bây giờ mình ngồi mình tính bài toán kinh tế nè ví dụ như giờ mình mua ba sản phẩm ba sản phẩm đầu tiên là uh, turn up bật tông nè là mình mua ví dụ hộp ít nhất là 300 đi ha rồi mình mua tới làm sáng nè dưỡng nè ít nhất cũng phải 300 nữa đi ha là 600 rồi kem chống nắng nữa kem chống nắng ít nhất cũng 200 đi là 800 à, 800 cho ba sản phẩm nhưng với UV 365 rất đơn giản luôn ba gom vô gom vô có một lọ một chai thì thực sự là trong cái bộ sản phẩm này á nếu các bạn nào có điều kiện chúng ta có thể mua hết trọn bộ sản phẩm này quá tuyệt vời còn nếu như mà các bạn nữ nào mà không có điều kiện thì chúng ta chỉ cần mua một cái sản phẩm này thôi mọi người là nó nó cũng là gần như là nó cũng chiếm được khoảng 2 phần ba của các bước ở đây khi mà chúng ta chỉ sử dụng một phần sản phẩm này thì à, khi mà cái sử dụng sản phẩm này thì tất nhiên là trong này nó có hết rồi mọi người à, có dưỡng chất rồi có tông nâng tông có chống nắng thì quá tiện rồi xứng đáng là siêu phẩm mọi người nhỉ nói sâu về công dụng của sản phẩm này là à, tác dụng như thế nào thì tác dụng là nâng tông nè hiệu chỉnh vùng da sáng tối hiệu chỉnh vùng da sáng tối đây là gì là ví dụ như giống như mặt chúng ta sẽ có những cái điểm tối ví dụ như không đều màu á mọi người hiểu không ví dụ như mình chỗ này thì mình trắng ha chỗ này thì mình đen ha mình bị, không đều màu thì uh, à, à, Ubicell sản phẩm vitamin cream này á sẽ làm cân bằng tức là da mình sẽ đều màu hơn đó và trong này có một cái gọi là à, chỉ số chống nắng an toàn phù hợp mọi người hay đi mua kem chống nắng mọi người sẽ thấy là SPF 25 SPF 30 nhưng với sản phẩm này thì SPF 50 là chống nắng được tới 50 độ nha mọi người tức là chống nắng bao chống luôn á và à, tế bào gốc tất nhiên là chắc chắn phải có tế bào gốc thì tế bào gốc của hoa tiết nhu giúp tăng cường gọi là tăng cường cái độ đàn hồi của làn da sản sinh collagen để mà tức là cung cấp cho làn da và nó sẽ làm cho những cái cái cái đường nào mà gãy phục hồi các vết gãy collagen nó tức là mọi người hiểu không trong trong cái da của chúng ta collagen nó như cái neuron nếu mà nó bị gãy nó bị lệch đó, đó thì cái sản phẩm này vào bắt đầu nó sẽ làm cho mướt lại da chúng ta nó không còn cái nếp gãy nữa đó. siêu phẩm một lần nữa siêu phẩm thôi mọi người